Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay thì uh, em có một người uh, người anh gửi cho một số sản phẩm đó chính là mic có dây các bác nhé Thì mẫu sản phẩm này hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác là Made in Japan các bác nhé Vì đây tô Toma Ha Toma Kawa <laughs> rất là lòng ngoằng cái này mình cũng không biết đọc lắm Đấy thì ở đây em có được uh, chục bộ thôi các bác nhé lên sóng quay cho các bác xem xem là sản phẩm này nó có chất không nó có ok không các bác nhé đây đóng hộp bên trong thì chúng ta sẽ có một cái mic ô cái mic này sao nó bé đấy nhỉ rất là bé đấy. để em thử lấy ra xem này nhưng mà nó rất chắc chắn các bác đây các bác có thể nhìn thấy này chiếc mic ờ, một trăm phần trăm bằng kim loại hết này. Đấy, làm bằng toàn bộ nguyên khối uh, rất là chắc chắn made in Japan các bác nhé Toma gì đấy Toma Hoa gì đấy <laughs> sao đấy, toàn tiếng Nhật ở đây một đầu mic thì rất là đẹp đây có một cái gì đây là tem bảo hành cũng nhé à, tem uh, xác thực hàng chính hãng đấy, cái mic rất bé và đẹp quá em bác nhá cầm rất là gọn luôn và em thử vặn cái đầu ra xem nào à, đầu côn mic này các bác này bóng loáng này đấy bóng loáng luôn ok chưa đấy, tay mic cớt đẹp đầu côn mic bóng các bác nhé này bằng à, inox cái sao ấy. rất đẹp tí nay em sẽ thử test chất âm con mic này xem nó có ok không các bác nhé giá thì rất là hợp lý thôi thì em à, có 10 bộ mic để giá giao lưu cho các bác chỉ có 500 nghìn một bộ thôi các bác nhé ờ, giá trên là tại cửa hàng chưa bao ship các bác nhé giá trên 500 nghìn bộ là chưa bao ship ship đến tận nơi trên uh, ờ, bưu điện chắc khoảng nằm năm ba ba đến năm chục nghìn một bộ các bác nhé bác nào mua thì alo em sẽ ship tận nhà cho các bác đấy còn giá 500 nghìn là chưa bao ship cũng nhé đấy, rất đẹp chỉ có chục bộ thôi các bác nhé đây em có chục bộ thôi nghe ông anh ông gửi cho rất đẹp đấy, 500 nghìn một bộ các bác nhé và giờ em lắp vào và đấu thử vào xem thế nào à để quay cái dây cho các bác xem các bác có thể thấy đây dây rất đẹp đúng không có nút bấm này Đấy, bấm nhẹ nhàng êm ái dây rất đẹp các bác nhé Đấy. À, đây, các bác nghe tiếng cắm vào này cắm Đấy, tách một cái rút ra thì bấm nút này các bác nhé. rất là nhẹ nhàng nút bấm ờ, cắm vào tay cá ok chốt vào rồi bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe xem trên ờ, con vàng db này và đôi loa TD này các bác nhé à, em tôi sẽ cửa cắm vào để test chất âm con mic này xem nó có ok hay không Đấy, chỉ có trục bộ thôi các bác nhé anh em nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh như vậy à, và bây giờ em thử trực tiếp chất âm con mic này các bác nhé alo alo một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo cuộc đời đó lúc bóng em đã xa rồi thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời cớ sao dù biết tôi vẫn yêu ngoài. vẫn mãi dâng nhau trên đường đời dù tình yêu trôi tôi giữa đau vội thế giới có mấy ai được vui trong ái tình lúc biết yêu đã xa rồi lúc trái đất đã dặn trời và anh em được trải nghiệm trực tiếp uh, mẫu mic uh, có dây các bác nhé toma toma Tomaha đấy Toma Hoa gì anh em nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh để dưới màn hình dưới đây để được uh, mua một em mic chất lượng đến từ Nhật Bản các bác nhé và xin chào hẹn gặp lại ở các bác ở các clip tiếp theo